tẩy hết đủ hết rồi đúng không cái chịu trách nhiệm cái ẩm cái ẩm rồi 5 triệu rưỡi rồi đây một cua rồi 10 tờ cân hai này lên hai tổng 4 triệu tầm 4 triệu bỏ cho nhà kia đấy nhà kia đấy bắt cầu lại ăn thôi cân gì em bò bò bò à? cái mà bò quá cân à? mới chín nữa chín có rô có rô chín tám cân rô thì nó làm gì đi có đi rô ăn được chín mình có đi đầy à? to mình không nhắm à, dạ, bây giờ là chưa chưa dạ. đây chậm chậm em bỏ tay vào em bỏ tay vào tùm tĩnh bình tĩnh toàn quên dạ quên tí cắt cá đi tôi tự cắt thôi tôi cắt rồi đây đây vào tôi cắt đấy đấy chết đi đau lòng quá em ơi người ơi úi giời ơi thế nhở đừng mảnh mặt tại đấy à, gì đấy đến em kìa anh đi làm đấy bỏ bỏ à? đây nó thêm sau hai triệu mà là nào ba thêm bốn thêm hẳn năm triệu kinh nhưng sao sao nào ăn đi ôi giời ngoài tiền chị út luôn mấy chịu ăn đi chịu gì mình xin gì đâu <laughs> đánh, đánh bài chỉ cần người ta có người có bản lĩnh hay không thôi nhá thôi bản lĩnh đi tay vào đây vào ẩm đi bốc Ôi, cắt cắt ăn gì vậy dám cắt tôi ngắn hồi nãy Được. em không ẩm à đấy là một triệu chẳng gì Mua. đây là ẩm trong ờ, à chồng kia cân là bốn cân là nhà kia phải cân là bốn thôi đéo sợ tốt đẹp rồi nào từ từ á này trên bài đó ông ấy bảo rồi ngang em rồi nhà kia bốn này, này nếu vào thì phải cất vào 6 triệu bốn à, ờ, bốn triệu ẩm trong tạm thời là như này là đủ 4 triệu rồi cân ờ. này thêm 2 triệu thế thì em phải bỏ vào 6 triệu ngày kia 6 triệu em có đi không 6 triệu à? Ui, không có cửa có tí nước này. hay quá nhỉ Đúng rồi, cả làng có điểm theo 6 triệu à theo 6 triệu bây giờ mình vào mấy triệu nhỉ bây giờ tôi phải vào 4 triệu nữa đúng không ba hai thêm hai rồi tôi thêm à, hai tức là tôi phải vào 4 triệu bốn bốn một này hai em không không em không lên à ba là bốn này lên 5 triệu nữa hai ba à? bốn năm rất tay à mấy là cân nhỉ ông là 7 triệu 7 triệu một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy cân nhà kia phải vào 5 triệu 500. nhà kia 5 triệu rưỡi ông thêm 5 đúng không? ờ tôi thêm 5 mẹ thêm thì thêm 500 thêm một triệu thế ông đấy ông phải vào 6 triệu tiếp yếu thì đừng có theo lên theo anh nghe em thì hết rồi đi nghe em mệt sáu thêm bốn tiền để làm gì 6, đâu tiền để tiêu chứ bốn đúng không thế thì bây giờ em lại phải vào 10 triệu nữa 10 triệu nữa 10 triệu nữa 10 triệu nữa đơn không rồi 10 triệu em có thêm nữa không thêm hết luôn đi úi giời ui kinh thế cửa à, ba chục rưỡi đấy nhở ba chục rưỡi đấy à hết luôn ừ, còn không này hai này ba này thôi rồi nhiều quá rồi cần rồi Thôi thế chưa? này rồi em chín nước rồi rồi em bỏ lại thôi Anh thay em hết tiền thì anh bao không lên ba chục rưỡi? Cân thôi ừ. Cân không Cân Thay em hết tiền anh vẫn này được thua tí nữa nữa lên anh em đi nhà nghỉ với nhau nha anh tại vì anh thương em quá lật từ từ lật đi con ui giời quy các kịch như này em em ui rồi các bạn chưa em bang ca luôn tiền của tôi lại về với tôi đây đây đây